Hello anh em thì, uh, Xin chào tất cả anh em đã đến với uh, kênh uh, của bên uh, cơ sở Cường Phát Lộc Thì hôm nay uh, Cường chào tất cả anh em ba miền nha Nói uh, hôm nay thì Cường sẽ làm một cái video Nói về chuyên về tài xỉu Đó cái kênh uh, nói chung là cái cái video này là Cường nói về tài xỉu thôi Thì tài xỉu anh em cũng đã biết rồi Nếu anh em uh, chưa biết thì Cường sẽ nói cho biết Còn anh em đã biết rồi thì uh, Cường sẽ uh, anh em xem Đó Thì uh, Cường nói như thế này thì tài xỉu á thì nó có ba cách để chơi cái thứ nhất làm cái nha thì nó làm cái trước anh em làm cái thì bây giờ làm cái thì à, người ta chơi á thứ nhất là ta chơi hột anh em lò được hột vào thứ hai anh em lò được dĩa vào đúng không và cái thứ ba là anh em phải lò nắp vào đó là ba cách để làm cái con làm tay con là như thế nào tay con bây giờ cũng như vậy thứ nhất tay con cháo được hột thứ hai tay con cháo được dĩa cái thứ ba tay con cũng trả được nắp thì mới đánh ăn được cái gì nó không vậy anh em phải cho đồ anh em vào mới chơi được nhưng mà làm cách nào anh không cần cho nắp hột nè dĩa nè hoặc là nắp vào mà anh em vẫn đánh mà ăn người ta được thì nói về cái kính áp chồng đeo vào mắt kính này đeo vào mắt nha mọi người đeo vào lòng lòng mắt thì hôm nay cường sẽ làm cho anh em cái video này kính áp chồng nhìn xuyên nắp tài xỉu đó thì anh em chỉ cần đeo bộ kính này vào không cần bất cứ cái gì hết của người ta hết nắp người ta dĩa người ta hột người ta thì anh em đeo gần kính này vào anh em chơi được nha còn thắc mắc như thế nào thì liên hệ số điện thoại 0898 543 111 để cường tư vấn và cường sẽ chỉ cho anh em và anh em theo dõi được cái kênh này thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ một like một chia sẻ để anh em đăng ký kênh để làm gì đăng ký kênh để anh em theo dõi được uh, kênh của cường có những cái môn gì chơi được như thế nào đúng không anh em phải chơi được thì anh em mới chơi được đúng không mình chơi được thì anh em chơi được và anh em xem anh em thấy uh, anh em mình chơi được cái, cái môn đó bộ đó hay như thế nào bên cường cung cấp đủ cho anh em hết bài bộ cua luôn đó tất cả tất tật tật đầy đủ cho anh em thì bây giờ mình đã đeo trước cái bộ, cái bộ kính này vào trong mắt rồi và mình sẽ test cho anh em xem luôn năm sáu chén thôi nhanh gọn thôi thì mình làm video thì cường chỉ muốn nói nhanh vậy thôi chứ không có muốn làm lắc nhắc lắc nhắc mệt lắm và cái bản hôm nay cái bản như thế này là chống lừa đảo nha anh em bản chạy là bản chống lừa đảo còn những cái video mà không có những cái bản như này rất là nguy hiểm anh em nha cân nhắc nha bây giờ mình sẽ test vài chén nhanh anh xem lắc luôn quấn nhanh gọn luôn anh em nha chén này bây giờ thấy là nó là cây lục rồi anh em lục cái xấu rồi đó thì giờ nếu anh em ở đâu quấn mặt á thì quấn là lục tài còn anh em mà không có quấn mặt á thì quấn tài đúng không bây giờ nó quấn là lục tài sáu tài đó sáu sáu một mười ba nút tài đúng không ạ? chén đầu tiên ăn đủ chén thứ hai khi mình đeo kính vào mình sẽ thấy là cái, cái lục tiếp tục vẫn cái lục nha anh em lục thì giờ quấn lục tài đó còn cái chuyện à, xỉu thì không mà nó phản thì bình thường thôi đó lục tài vẫn 11 nút 4 6 1 đúng không nó phản thì mình chịu thôi chén này quýnh uh, à, ngủ ngủ à, thấy là ngủ nhì rồi nha ngủ nhì quýnh ngủ ngủ gì tài thôi 7 nút ngủ gì tài ngủ nhì lục đủ ăn đủ nha anh em ba chén đủ nha tại vì kính hỗ trợ anh em trăm có thể thấy một đến hai con có thể đến ba con luôn anh em như chán này không thấy rõ này chán này thấy cái tam thôi anh em nha tam à tam lục tam lục là chính nút quýnh tài thôi tam lục tam lục tài đó đúng rồi tiếp tục kính này nhìn xa tầm 50 mét quay đầu tôi sẽ rồi trộm cao hơn xíu nữa thì xem cho anh em xem nha chén này ngủ ngủ bây giờ cũng ngủ tài thôi đó ba bốn năm tài đúng rồi chén thứ năm là thứ thứ sáu thứ thứ năm này cái cuối cùng nha anh em dở nhanh cho anh em xem luôn cái này uh, ngủ uh, ờ, ngũ tam thì ngủ tam tài thôi muốn ngủ tam tài tiếp tục bao năm tài đó thì cái kính này á, nói sơ về kính này tiếp kính này là đây là cái nước bảo quản kính đó đây là hai cái lọ này có thể là bảo hai kính này vào anh em cầm đi đi xa cũng được anh em chơi trong xa đó và đây là cái nước chai bảo quản của kính kính mắt đó thì uh, thắc mắc như thế nào chơi như thế nào anh em liên hệ số điện thoại 0898 543 111 và quên đừng quên là nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Cường rồi cuối video chúc anh em cái năm 2020 này và chuẩn bị 4 năm tháng nữa thôi chúng ta sẽ đón cái Tết năm 2021 thì uh, chuẩn bị được rồi anh em ạ à. chơi được thì cứ bả đi giờ gần Tết rồi anh em nào thu tha thì cứ alo cho Cường tôi sẽ chỉ anh em cách uh, lấy lại những gì đã mất và có thể có hơn những gì đã đang đang mất anh em à chúc anh em thành công